Xin chào các bạn, đây là bộ phim review của anh em nhà ốc Buôn Hồ, giới thiệu với các bạn bộ phim Samurai Khu Mỏ Tử Thần. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh và cho một like nhé. Bộ phim bắt đầu là những cố máy samurai đau thương bất nhập chém hoài mà cũng méo chết. Đội quân này được quân đội Nhật Bản tạo ra trong thế chiến. Chuyện xảy ra trên một hòn đảo biệt lập ở Indo. Truyền thuyết kể rằng ở thế chiến thứ hai có một tên lãnh tướng Hổ Mã Lai đã cướp một kho báu chứa đầy vàng tại Nhật Bản. Khi chiến tranh kết thúc không ai biết kho báu đó ở đâu. Nhiều năm sau họ đã lập lên nhiều đội quân để truy tìm kho báu. Họ đã đến hòn đảo tử thần bất ngờ một thành viên trong đội đã nhặt được một mặt lạ sát với kinh nghiệm họ nghi đó là mặt nạ của tên tướng cướp nam nào chứ tôi thì chịu nếu tôi nhặt được thì đã mang đi đổi rượu về uống cùng ông thọ hàng xóm nhà tôi cho rồi ha ha. Khả năng những bí ẩn đó chỉ ở quanh đây, anh ta tìm kiếm xung quanh và phát hiện một đường hầm bí ẩn. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng thì chiếc mặt nạ bị rớt xuống đất như có một năng lực bí ẩn nào đó kéo anh ta vào lòng đất vài ngày sau Tino. Queren và Su Linh thuê một đội lính đánh thuê để khám phá một căn cứ của Nhật Bản. Đội bao gồm Sernak, Dizioko Ario và tiến sĩ Ri cùng kỹ kỹ sư địa chất Stanley. Đây thực ra là khu mỏ của Hà Lan được xây dựng vào thời kỳ chiến tranh giờ đã bỏ hoang, trong lúc đang nghỉ ngơi thì họ bất ngờ bị tấn công, họ vội vàng chạy về khu hầm mỏ. Vô tình lựu đạn bị văng chốt và một anh chàng bị thương đầu. đi sâu vào bên trong qua cây cầu gỗ, họ mở một căn phòng và thấy những tấm ảnh cũ nhìn thông tin trên ảnh họ biết rằng đây không phải là pháo đài bình thường mà đây chính là khu quân sự 731 khét tiếng nhất của Nhật Bản và nơi đây chính là căn cứ nghiên cứu sinh học. Ở đây chắc chắn sẽ có nhiều mầm bệnh và virus nguy hiểm, họ phải Nhanh tìm lối ra càng sớm càng tốt nếu không muốn bỏ mạng tại đây. Bỗng Ario phát hiện thứ gì đó dưới lòng đất anh chưa kịp hết kinh ngạc thì bị nó tóm hai chân xuống một cái hang. Mọi người chạy đến và thấy một quái vật khúc khích cười họ nhảy xuống tìm kiếm do lối hầm hẹp và phức tạp họ không thể đuổi kịp họ phát hiện Ario đã bị quái vật cắn chết đội tìm kiếm lối thoát đi lạc vào một căn phòng và tìm thấy một cuốn sách ghi chép tất cả quá trình nghiên cứu sinh học và virus năm đó. Trong lúc họ đang thu hút bởi các nghiên cứu thì cửa phòng bất ngờ đóng lại ở cửa hầm kia khi Kyoko đang tìm đường thì bỗng thứ gì đó kéo anh lại xuống một bãi đất trống toàn xương và sọ người. Chưa hoàng hồn thì một bóng đen ập đến và anh phản ứng rất nhanh bắn hạ quái vật đó. Nhưng ở đây có rất nhiều quái vật anh bị đánh bất ngờ phía sau và bị đâm vào một bên mắt các quái vật bò đến xé xác anh ta ở bên ngoài mọi người nghe những tiếng kêu la hoảng loạn nhưng cửa đã khóa họ không vào giải cứu được khi Stanley tỉnh. Dậy thì một người mặc đồ phòng độc cầm dao muốn lấy mạng anh bất ngờ anh anh lao đến đánh gục hắn ta và cho hắn xem video của quân đội Nhật thất bại. Hắn quỳ xuống một xác chết và kể cho mọi người nghe. Về hầm mỏ này, anh ta đã sống ở đây 70 năm vì tiếp xúc với virus 731 nên cơ thể anh ta đã ra hình dạng thế này. Những quái vật tấn công bọn họ chính là các tù binh đã bị tiêm virus 731 mục đích là tạo ra những cố máy chiến binh bất khả xâm phạm để tiêu diệt con người và trong số đó, một số lính Nhật đã được nghiên cứu thành công và được nhốt đâu đó trong hầm này, vừa dứt lời, quái vật to. Lớn lao ra tấn công Stanley đồng đội nhanh chóng nổ súng để tiêu diệt quái vật này, khi đang tìm lối ra thì Stanley và cô bạn gái tìm thấy một ống tiêm trong đó chứa virus bằng vàng và họ hiểu rằng ở đây không có kho báu nào cả mà tất cả số vàng năm xưa đã đưa về đây để nghiên cứu sử dụng tạo ra vũ khí sinh học họ đã giấu ống tiêm đó đi sau đó họ mở một phòng kho và thấy một đội quân hình như bị phong. Ấn đúng lúc mở cửa ra thì cũng là lúc phong ấn bị gỡ bỏ, những samurai bất tử bắt đầu tấn công bọn họ súng đạn cũng không thể làm gì họ chỉ biết bỏ chạy, anh chàng nét chạy cửa thì một thanh katana đâm. Thẳng xuyên qua người, những người còn lại nhanh chóng trốn vào đường hầm trong lòng đất cả ba chạy đến chỗ Ryoko bị giết thì quái vật tấn công họ cố gắng tiêu diệt quái vật và trèo lên miệng hố bạn. Gái Warren tiêm thuốc vào người anh ta và nói rằng đây là cách duy nhất để cứu sống anh ta lúc này vừa hay khi đó đám samurai cũng leo lên căn phòng họ đang trốn mọi người chỉ còn cách dìu nhau bỏ. Chạy, anh lính Nhật cố gắng cản bước chúng nhưng chúng đã hành quyết anh đầu lìa khỏi cổ đám samurai theo đuổi sát chân. Họ tìm thấy một đường ống nước có thể chạy thoát thân ra bên ngoài Tino quyết định ở lại cản bước chúng anh xông thẳng vào đám samurai mà không hề run sợ rồi anh cũng đi vào lòng đất ngấm gà hòa thân. Kết thúc bộ phim bỗng nhiên Sai Linh ngoi đầu lên mặt nước bơi vào bờ.